mảnh Việt Nam có những đoàn quân từ trong lòng đất xung lên bạc nghĩa quân thù xung quanh chúng đều là trần địa Hãy subscribe